Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phong end với lại React cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 20 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, sử dụng cái thằng CSS ở trong cái thằng React. Thì ở bữa trước là cái buổi à, 19 thì tôi đã hướng dẫn các bạn là demo sử dụng cái kiểu inline style ở trong thằng React và tôi đã hướng dẫn các bạn chạy lên được cái à, giao diện như vậy. Thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng cái à, thằng CSS ở trong à, cái ứng dụng React của chúng ta thì uh, khi mà chúng ta init ra một cái độ z thì nó sẽ khởi tạo chúng ta một cái function là app này và trong cái app function này thì nó sẽ import ra một cái file là app.cs như vậy thì uh, trong cái file app.cs này thì chúng ta sẽ đi uh, định nghĩa ra mấy cái class name và sau đó chúng ta sẽ uh, viết code CSS mấy cái thuộc tính ở trong cái class name đó để để mà apply cho cái style mà chúng ta mong muốn này đó thì uh, ở trong cái cái file uh, component của chúng ta là cái component app này chẳng hạn như là một chỗ ở một chỗ một cái environment nào đó mà chúng ta muốn sử dụng cái cái thuộc tính CSS ấy, thì chúng ta sẽ gọi cái class name này tiếp theo chúng ta sẽ bằng với lại à, cái tên của cái class mà chúng ta đã định nghĩa ở bên này đó thì ở đây là một cái ví dụ về cái kiểu à, sử dụng à, CSS này đó thì tương tự các bạn cũng có thể tự tạo ra mấy cái file CSS khác và các bạn tự định nghĩa ra mấy cái class name của các bạn để các bạn sử dụng đó tương tự thì các bạn cũng uh, import mấy cái uh, file css của các bạn vô và sau đó thì các bạn cũng gọi tương tự như cái class name này đó thì bây giờ chẳng hạn như là cái uh, uh, cái file app này bây giờ chẳng hạn như là tôi uh, không xài mấy cái uh, class name này nữa và tôi sẽ tự đi tạo ra mấy cái class name của riêng tôi và tôi apply cho cái component này của tôi chẳng hạn rồi cái chỗ này thì uh, tôi sẽ bỏ đi này đó ở đây chẳng hạn như là tôi sẽ có một cái thể clip nữa này rồi trong thẻ div này à, đó, tôi sẽ có cái class name này tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là class name chẳng hạn như là tôi có cái container đi rồi tiếp theo thì à, tôi sẽ đi định nghĩa mấy cái à, cái class name container bên này tôi sẽ bắt đầu với lại cái dấu chấm này tiếp theo là tên class này tiếp theo là mở ngoặc mở cái dấu ngoặc nhọn ra này và tôi sẽ viết cái code ờ, để mà im implement mấy cái style của tôi này thì chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái width này tôi sẽ cho là auto này tới theo tôi sẽ cho là cái hay này thì tôi sẽ cho cái hay là 100% vi ờ, hay tức là bằng với lại cái chiều cao của cái trình duyệt này đối theo chẳng hạn thì tôi sẽ cho nó cái background color chẳng hạn thì tôi sẽ cho nó cái mã màu này thăng này E6 này B6 này C4 này đó tôi sẽ cho nó cái màu hồng hồng như vậy rồi tiếp theo rồi tiếp theo là tôi nitro xay này đó rồi à, bên cái à, file app.js này tôi sẽ chuyển cái thẻ h1 này lên trên luôn tôi sẽ chuyển, tôi sẽ chuyển cái thẻ h1 cho đây như vậy đó rồi theo tôi nitro xay này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì bây giờ cái ờ, cái trang giao diện của tôi bây giờ nó thay đổi như vậy đó thì ở cái chỗ này nó có một cái phần ờ, khoảng trắng này thì ờ, cái khoảng trắng này là do cái thẻ body này này đó thì tôi cần phải chỉnh cái style cho cái thẻ body này thì để chỉnh style cho thẻ body thì tôi sẽ chỉnh như sau thì ở cái file app.cs này chẳng hạn như ở đây tôi sẽ có một cái gọi là common style đi Đó, tôi sẽ ghi chú ở đây là common style này tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ body này thẻ body này tôi sẽ cho nó cái uh, ờ, margin top tôi sẽ cho margin top là âm 20 pixel chẳng hạn rồi tiếp vô say này đó thì các bạn thấy nó nó chỉnh lại cho tôi này đó thì nó vẫn còn à, một chút khoảng trắng nữa chẳng hạn như tôi sẽ cho là 21 pixel chẳng hạn đó thì các bạn thấy là cái khoảng trắng ở bên trên này nó đã không còn nữa này đó thì đây là một cái à, cái cái, cái container này cái con hát container là một cái ví dụ về cái cái sử dụng CS à, ở trong cái thằng React Project này đó đó thì tương tự thì các bạn cũng có thể tự uh, define ra mấy cái class name khác uh, và các bạn uh, apply cho các uh, phần tử khác bằng cách là chúng ta sẽ gọi cái class name vào trong cái phần tử đó và chúng ta sẽ truyền vô cái à, cái tên class mà chúng ta đã define bên này đó tương tự thì các bạn có thể áp dụng đó thì như vậy hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn à, làm demo về cách, cách sử dụng cái thằng à, CS ở trong một cái dự án đồ Z sử dụng cái công nghệ là React đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo